trong đây không có gì hết á chỉ có ờ, bằng lái xe thôi với ờ, ít tiền giá xe thương hiệu trên Vigo rồi các bạn <laughs> thương hiệu rồi rồi ờ, mà nói cho nào ngay nay tâm sự với mấy bạn luôn mỗi lần mà Duy xách cái vỏ này á mà Duy đi ra ngoài á thì mẹ Duy lại nói một câu đi coi đất nữa hả con trời đất ơi nhìn sắc mặt của bà rất là rầu rĩ bà nói mua gì mua dữ vậy mở nhiều game coi nổi không con sao con không đi lấy vợ đi để con dành tiền cho nó du học bây giờ con làm nhiều tiền quá con để cho ai má thì má không có xài tiền đâu mà một ngàn câu đại loại như vậy nữa các bạn khổ lắm người già mà đâu phải là cứ coi đất là mua đất các bạn đúng không không hề có khái niệm đi coi đất là mua đất rồi tôi đi coi đất tôi tôi lấy kiến thức làm sao đúng không nhưng mà khuyên các bạn thật sự khi mà các bạn đã xác định đi coi đất bạn mua đất nha trời đất ơi chứ bạn đi coi đất người ta dẫn mà đi coi cực khổ bạn mua người ta manh động lắm á thật chứ đó nhưng mà duy nguyễn mua một miếng đất là coi cả ngàn cuốn sổ wow. nên bây giờ sổ đỏ nó nằm trong đầu mà ám ảnh lắm nợ các bạn một video về sổ đỏ phong thủy trời đất là phép cho phong thủy bình thường á khi mà bạn nào bạn các bạn thấy á cái nhẫn này của Duy Nguyễn mà nằm trên ngón tay á là đi coi đất đây là cái nhẫn mà Duy à, mua bên Thái Lan nè à, mọi cái lần mà Duy du lịch Duy đi du lịch bên Thái Lan á ủng hộ hoàng gia Thái Lan cái nhẫn 160 triệu đó đá sapphire màu xanh rất hợp chứng mạnh của duy duy cung bạch dương như con bạch dương đi xử mấy con xử nữ đó đất á, thì nói chung là duy không tin phong thủy nhưng mà mình nên ờ, diễn một chút tức là cuộc sống á khi mà mình đi mình nói phong thủy á mình dễ từ chối miếng đất người ta không giận mình ví dụ như ờ, đi miếng đất có đẹp quá mà nó bắn mắt quá không lẽ giờ nó mày bắn mắt quá tao không mua tí đúng không thôi năm nay năm tuổi cái này nó hướng này nó không hợp nó, nó không hợp nó lắc lắc cái nhẫn này nọ kia xong xin lỗi lại từ chối thôi tất nhiên trong giao tiếp nó có cái nghệ thuật giao tiếp cái này thì không chia sẻ được các bạn chia sẻ được móc lộ hết sao làm ăn đúng không tự nhiên đi gặp đi đi, đi giờ đi coi đất xong đã đời gặp chủ chủ chủ nhà cái nói thôi mình có diễn như nguyễn tao coi video mày rồi tập luôn tập luôn bây giờ bạn qua cái nhà tôi mình quận bảy gần trăm lẻ hai biết phục mang từ hàng xóm cho tới mấy nhân công ở trong đó thằng nào đâu biết tôi hết trơn trời trời thằng nào đâu coi video luôn qua bên đó hết diễn luôn hết diễn luôn mà nó quá đậm mình rồi là khó làm ăn rồi không dài dòng làm mất thời gian chương trình hôm nay á là duy đi vào chủ đề sổ đỏ mình muốn mua một cái miếng đất á thì chúng ta cũng phải hiểu về miếng đất đó đã các bạn cũng phải hiểu về miếng đất các bạn không hiểu sao bạn mua đúng không các bạn không phải là các bạn cứ vô gặp chủ nhà gặp là cái con khỉ gì thứ nhất á là bạn chưa sẵn sàng cho mối giao dịch thứ hai chủ nhà nó cũng rảnh nó tiếp mang sầm lông ừ. đúng không Thế giờ, giờ tôi ví dụ giống như tại tôi Duy Nguyễn tôi bán cái nhà sáu đường trăm lẻ bảy đường số 6 nè Cái nhà tôi bán 50 tỷ đó Không lẽ giờ tự nhiên thằng Cúc ơ nào nó anh Duy vô mình đàm phán Duy ơi vô mình cho mình coi sổ đỏ đi vô đây mình à, nói giao dịch cái không khí nhưng mà tìm hiểu cho kỹ đi đúng không các bạn nên các bạn khi mà các bạn đi mua nhà trong thực tế bạn rất khó gặp chủ oh, rất khó tại vì chủ nó chỉ gặp những thằng nào mua thôi biết sao không tại vì bây giờ sổ đỏ phải đưa cho bạn cái sổ xấu <laughs> mới dạy được chứ mấy cái sổ của duy nó đẹp quá trời không có gì để coi luôn á nếu mà bạn coi sổ đỏ bạn coi sổ đỏ của duy là bảo đảm là không bao giờ coi được tại nó đẹp quá trời có ai đâu coi cái sổ của Di là soi sổ mà nó xóa hết tất cả những dấu vết của ngày xưa oh, really? xóa hết nó là bằng con được đâu để tôi nhớ coi không biết tôi có hình lưu hay là hình sổ cũ không ta mẹ này chứ tại vì biết sao không nguyên tắc đó, làm sổ đỏ là phải muốn đổi sổ là phải nộp sổ tức là bạn phải nộp hết tất cả những gì của sổ cũ gồm cả sổ đỏ nè bản vẽ hiện trạng nè thuế tước bạ tùm lum la hết nộp hết cho nhà nước nhà nước lấy ra lấy đi tiêu quỷ, in cái sổ mới đẹp lắm mấy bạn cái sổ mới tôi đẹp lắm tôi sẽ cho các bạn coi trên màn hình nhưng mà mấy media che những thông tin là còn che nha chứ không phải gì cũng cho cũng cho coi được à có rồi bây giờ duy sẽ cho các bạn coi cái sổ quận 7 của duy bây giờ là không có nói phân biệt sổ đỏ giả thật nha giả thật đấy cái chủ đề khác như nói như nói bây giờ các bạn mua đất các bạn cần phải coi sổ đỏ coi sổ đỏ để chúng ta hiểu về miếng đất hiểu về chủ đất nó có nhiều cách để hiểu lắm giờ ví dụ như thằng, thằng cái thằng đứng tên sổ đỏ này nè mày là dân bán thiệt hay là mày là dân bất động sản đúng không nếu mà dân bán thiệt nó khác dân bất động sản nó khác nên cái cách đàm phán mình cũng khác sao biết nhìn cho biết thôi ví dụ rồi bây giờ đây sổ tâm lấy hai thứ nước mang đây bạn Thấy không bây giờ cái trang đầu tiên này các bạn nhìn thấy nha bao giờ cái trang á thường thường á cái sổ đỏ mà nhìn thấy tên hai người hai người có thể là bạn bè hùng tiền có thể là vợ chồng nhưng mà tên một nam một nữ thường là vợ chồng rồi ok bây giờ á mình nhìn vô cái tên này ông ông nguyễn văn a cưới bà trần thị b tất nhiên không nói tên thiệt được cha ở tôi nè tôi cầm sổ nè tôi không nói tên thiệt được hiểu không bây giờ mình nói tên thiệt nó kỳ lắm tự nhiên người ta ờ, nó là ủa gì rồi tao bán đất cho mày mà lên mạng biêu tên tôm lum la hết trơn vậy nên thông cảm tôi nói tôi nói tôi nói tránh rồi có nhiều cách để mà gọi là chúng ta nhìn chúng ta biết cái đối tượng chủ nhà này sao bạn đúng không ông uh, nguyễn ông, ông nguyễn văn a với bà trần thị b đứng tên bây giờ ông này sinh năm uh, ví dụ nha năm hai bà kia sinh năm năm ba hai ngày chắc bạn học xưa tình yêu này chắc có đến cũng lâu rồi đó đúng không các bạn đó hai vợ chồng này xem xem tuổi nó biết vậy rồi biết biết cái đó rồi không tiếp tục coi số chứng minh dân rồi coi số chứng minh dân là số cũ hai ông nội này chắc ừ, thuộc dạng truyền thống nè không biết cập nhật không biết theo thời đại nên đàm phán với hai ông này cực kỳ khó chứ không phải giỡn đâu nha đàm phán với hai ông này cực kỳ khó đó hiểu không tại vì người ta tốt xưa xưa rồi mà bây giờ là mình nói chuyện với người ta mình phải cẩn thận đôi khi phải chắc mồi nữa chắc mồi nữa ba chỉ cho mấy cái kèo á đàm phán một được một thua vậy nè thí dụ giờ duy sinh năm 85 đi trẻ quá mà mình nhận xét qua hai cái ông bà này già quá đúng không chắc mồi ủa nay ông cho, cho chú tôi có nhậu không hả không có nhậu mẹ gì qua đây nè làm cho con này trả cho hai triệu làm gì giả làm cha con đi thôi chú cũng được cha lộ quá ông xấu quá sao cha tôi được đó mồi mồi các bạn mồi đúng chưa kiếm ông kia bằng bằng tuổi ông này vô mồi mồi dễ nói chuyện lắm biết sao không thứ nhất mình thấy được cái ông này biết ông này à người này người kia không hỏi thằng cò tiếp đây ông này người bắt người nam mày mình kiếm mồi đúng gần nhà luôn vô bắt câu chuyện rất gần cái này là là là là, là ví dụ thôi ví dụ thôi nha đó dù như à, à, ông kia phủ lý hà nam bà này ở đâu nam định đó dù ông cái nhà ông đó hả ờ tôi xóa rồi xóa không từ đó hả ờ, đó, đó, đó. xả vào thôi từ từ vô diện chính đó là bạn bạn nhìn được cái sổ đỏ ngoài thì bạn phải hiểu được chủ đất này là gì biết được gì rồi cái quan trọng nhất cái hộ khẩu thường trú cái hộ khẩu thường trú nó quan trọng cực kỳ bây giờ thí dụ như á thường thường á ở việt nam này có loại thì nó loại nó giàu giàu mà cố luôn có loại thì loại nó thường thường bạn thấy là hộ khẩu thường trú của nhà này là 102 lít phục mang luôn tức là cái hộ khẩu thường trú nó ngay miếng đất luôn cái chủ này chắc cú nè cái chủ này chắc chắn ta chủ ta ở thiệt nè đó hộ khẩu thường trú ngay miếng đất vô đàm phán cực kỳ yên tâm luôn chứ gặp nhân viên nguyễn bán đất cũng trăm lấy lên là hai thuốc mang nó mới mua xong hộ khẩu nó chỗ khác về thằng viên nguyễn là nó không cần tiền thường mấy thằng thuộc gian đối tượng nó không cần tiền mà vô đàm phán cho nó có chừng nó đuổi mày luôn á đó. đó nên thông qua một cái địa chỉ thôi thông qua cái trang đầu tiên của sao đỏ thôi chúng ta biết được rất nhiều vấn đề để chúng ta khai thác tiếp tục nha mấy em rồi trang giữa bỏ qua bên đi trang giữa nội dung khác một lần mình nói nhiều quá hết phim ba rồi trang trang cuối lục trang cuối coi trang cuối là cái trang cực kỳ quan trọng là nó nó là gì nội dung và cơ sở pháp lý của sao đỏ này cực kỳ quan trọng trang cuối mình kêu là trang cập nhật tức là từ lúc cái trang cái cái sổ đỏ này ra tới lúc nó biến động có gì có gì nó cập nhật cho trang cuối đó thì bây giờ em nhìn vô trang cuối sổ này em thấy gì đã thông báo nghĩa vụ tài chính rồi thằng cha này nợ thuế xiền luôn thôi đi ông nội ông nợ thuế nữa hả gặp ông mà tôi thấy chua chua rồi đó thường thường mấy thằng cha nợ thuế này trả giá khó lắm em bạn thuế mà nhà nước mà ông còn tính mà đúng không mình vô tính lột trên luôn đã kèo nữa kỳ này miếng đất này ông rao là 110 triệu mét tính để xuống trăm mà thấy hơi chua chua rồi đó thấy để xuống trăm hơi chua chua rồi nên thấy cái dạng nợ thuế cái nợ thuế là gì rồi giải thích cho bạn luôn ở ở nước Việt Nam mình trong cái giai đoạn trước đây giờ hiện tại á tương lai sao thì không biết thường là những cái lô đất nó sẽ là đất nông nghiệp hiểu không đất nông nghiệp mà chúng ta chuyển đổi lên thổ cư chúng ta sẽ đóng một cái phần thuế rất nặng đó là thuế chuyển đổi quyền sử ủa lộn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đó bây giờ dân bất động sản nó giàu hay nó không giàu á là nhờ cái chuyển đổi này mua đất ruộng chuyển ra đất ở cực giàu còn mua đất ở bán đất ở kiếm chút cháo qua ngày thôi anh duy là thuộc dạng kiếm chút cháo nha à, nhưng mà tao cũng có chuyển đổi rồi yên tâm đi tao đủ kiến thức để chia sẻ với các em cái mang cái, cái cái việc mà chuyển đổi đất để tùy thuộc vào tính chất địa phương nó tùy thuộc vào mục đích tùy thuộc vị trí của đất đúng không nên thường nó đóng thuế cho một mét vuông đóng thuế cho một mét vuông ở đất thành phố nha chứ quê tôi không biết à chừng từng triệu cho tới 7 triệu mét có thể mắc hơn đó từng triệu trở lên đóng thuế chuyển đổi thì cái ông này chắc á cái ông này á là lúc đó đó là ổng trong cái lô đất này mình phải hiểu rằng á là chắc chắn rằng có thể là toàn bộ 400 mét vuông này là đất ruộng hoặc là một phần đất ruộng sau đó ông này ông thực hiện cái hành động ông chuyển đổi quyền sử dụng chuyển đổi chuyển đổi anh làm, làm gì mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư mà chuyển đổi bao nhiêu thì mình không biết có thể một phần hay là có thể chuyển đổi tất cả cái điều đó nó được ghi chú trong những cái trang giữa mà bài học ngày hôm nay duy chỉ chỉ các bạn trang đầu và trang cuối thôi hai cái trang cực kỳ quan trọng tại cái sổ đỏ rất là phức tạp đó chúng ta phải qua nhiều video các em có thể là anh tách ra nhiều video để các em dễ hiểu và anh có nhiều video đến câu view tụi em không được ý kiến còn ok nha tại những cái kiến thức này của anh chỉ các em á là không có trường lớp trường đời nó chỉ hết á mà để có được cái những cái kiến thức này á thì á nó cũng khó nói mới làm video bất động sản có hai cái cò vô hầm quá trời luôn nội thấy khổ ghê chưa thấy khổ ghê không cái của mục đích để làm video của Di á là chỉ mong muốn rằng thứ nhất các bạn có thêm kiến thức các bạn có thêm kiến thức để sau này các bạn mua được cái miếng đất hay mua được một cái nhà hay một cái dự án bất động sản gì đó để còn cưới vợ sinh con duy trì nội giống án tư thì mới lập nghiệp mấy em bây giờ ở phòng trọ đó nội chuyện ở phòng trọ mà ấy ấy nó cũng không được thoải mái không, được thoải mái ở nhà riêng của mình có phòng cách âm này nọ từng lắm từng cái nó nó phê hơn vậy á mà nói chung là giang hồ người này người kia ghét quá khổ lắm mà tôi khổ lắm nhiều lúc tôi tưởng tôi bỏ cuộc luôn rồi đó tôi bỏ cuộc luôn rồi đó nè rồi quay lại vấn đề bạn à, nhìn này không bạn nhìn cái trang cuối nha nè đã thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính nó nó theo số hợp đồng ABC cái vấn đề quan trọng nhất bạn coi cái ngày tiếp theo coi cái ngày nè ghi là ngày 7 tháng 8 2018 Di mua đất này nào ta mua cũng phải gần nửa năm rồi đó ngày 7 tháng 8 2018 năm ngoái đúng không vậy là ông nội này mới ờ, lên lên năm ngoái ông nội này mới lên năm ngoái biết vậy đi từ từ tính tiếp tại sao ông lên năm trước nữa mà ông lên năm ngoái chắc tại ông chưa có nhu cầu hay là năm đó ông có một cái ý đồ gì ông mới lên thôi biết vậy đi tiếp tục dòng tiếp theo Trùng mà cái dòng này ghê nè chuyển đổi cho ông Trần Văn Xê và bà Nguyễn Thị Đê rồi rõ như ban ngày rõ như ban ngày vậy là rõ ràng ấy. ông nội này chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bán cho có tiền hơn rõ chưa anh ạ rõ ràng rồi ông ơi và người ta làm việc đúng hay sai quá đúng quá đúng đây là việc làm rất là đúng chứng tỏ thằng cha đang phải dặn dừa đâu nha Ồ, ông này có ông này cũng là dân trong dân dân, dân khá dữ á bà hiểu tại sao tao làm vậy không nope. tại vì người ta 400 mét người ta bự quá nhiều khi nhà người ta có hai vợ chồng người ta không hết đúng không ta dựng cái nhà nhỏ xíu thôi ta dựng cái nhà nhỏ xíu thôi còn cái đất còn lại ta trồng cây tự nhiên tôi lên chứ tốn cần thế đúng không tôi cũng khùng đó tự nhiên tôi không có nhu cầu tôi đang ở cái nhà này tôi lên chứ tôi tôi tốn tiền thế tôi lên cái tôi không cần lên trong hoàn cảnh đó nhưng mà sau này á hai vợ chồng ly dị đi ví dụ vậy ở chung với nhau không phê nữa bỏ thì phải nghĩ tới chuyện bán mà muốn bán cho được giá thì đổi hết đóng kia đi cái đóng mấy cây đó đó bỏ hết bây giờ chuyển đổi mục đích sử dụng lên cái đóng đó thành thổ cư đó thấy chưa thấy chưa qua wow, cái sổ đỏ bạn thấy mà mở mang được nhiều cái chưa để suy rằng cha này bán đất rồi vậy là ông ông ông bán vào ngày 8 tháng 8 2018 luôn vậy là trước đây ông ở mấy chục năm ở vì ở mảnh đất này rồi xong một cái ông ờ, bán nhưng mà mấy chục năm hay không mấy chục năm chút xíu chiêu cuối anh chỉ cho bây giờ mà đóng biết ông ở mấy chục năm đâu đúng không không hề biết hồi đó ông mới ở 3 năm sau ông ở 10 năm sau nhưng mà cái sổ đỏ trả lời cho chúng ta là ở ở mấy trăm năm luôn đọc tiếp theo dòng tiếp theo chuyển nhượng cho ông à, Nguyễn Nguyễn Nguyễn Văn Xê và bà Nguyễn Thị D rồi đúng không rồi mình coi năm sinh của hai ông bà này luôn để mình tìm hiểu về gia đình người ta đó tìm hiểu về gia đình người ta nha xong rồi à, số mình số căn cước công dân an à, cha này hiện đại hơn cha kia thằng cha kia chơi số minh số chứng minh thư cũ ông này chơi căn cước công dân là cha này rồi phát nầu nè địa chỉ thường trú trời đất ơi gì khu biệt thự hoàng văn thụ quận hoàng mai hà nội rồi má đụng thứ dữ rồi ba ơi ba thấy chưa đụng thứ dữ rồi <laughs> đụng thứ dữ rồi má thấy hộ khẩu là khu biệt thự gì đâu hoàng mai hà nội là thấy ghê ghê rồi chết đại gia vô hốt rồi em ơi thấy đại gia hà nội nha đại gia hà nội vô rồi đó tiếp tục theo phòng công chứng này hợp đồng này vào ngày 16 tháng 8 lộ như ban ngày vậy cha cái giao dịch này nó lộ như ban ngày hồi nãy ông chuyển ngày nào ngày 8 tháng 8 xong rồi đi công chứng bán đất luôn ngày 16 tháng 8 thấy không thấy không như vậy á thì mình có thể hiểu thêm vấn đề chỗ này nữa không bao giờ có cái giao dịch nào mà nó nhanh như vậy mà nó ngẫu nhiên như vậy nó không bao giờ có anh khẳng định với tụi em luôn chắc chắn là trong cái hoàn cảnh này là cái ông mua đất đó ông cái ông đại gia hà nội đó là ông tới ông ứng cái miếng này rồi ông đặt cọc rồi thằng cha này mới chuyển động đất không phải đi bằng đồ gối đó không phải anh bi bằng đồ gối thấy chưa xong rồi giờ ông mua đất sang tên luôn rồi vậy thì chúng ta biết được cái cái cái, cái thông tin này để làm gì để đàm phán chứ làm gì ba bây giờ mua là mua của ông ông đại gia nha chứ ông kia là hết rồi bao giờ cái thông tin cập nhật cuối cùng là thằng chủ thông tin đầu tiên không quan trọng thì thì cái chủ đất không phải là của của hai vợ chồng mà yêu nhau thân sinh viên đó nha mà này là của đại gia hà nội rồi đó đại của cái, cái ông miền nam không còn là chủ nữa mà bán cho ông miền bắc rồi thì thì bây giờ bạn mua đất thì bạn phải mua của ông miền bắc nha vậy thì chúng ta biết để chúng ta có được cái cách ngoại giao với uh, cái vị chủ tiếp theo nhưng mà những thông tin anh nói đây là anh chém gió thôi không bao giờ nói sự thật đâu em yên tâm đi anh chém gió cho tụi em anh làm cho ra cái video đó mà chắc thứ nhất là nó cũng vừa là bài học mà nó cũng vừa là một cái video hài vậy thì là đàm phán sau đây thí dụ có hiếp cha cái đàm phán vô không nói nhiều vô gặp bàn ngồi chéo chân liền biết ông này nhiêu tuổi à ông này ờ, sinh ông hơi lâu lâu rồi đó uh, xin hội hiệp định Geneva các em xin hội hiệp định Geneva lúc mà lúc mà cái đó là quân Pháp nó quýnh thua Việt Minh ở trong trận Điện Biên Phủ á đầu hàng bỏ chạy đó nó gọi là, là Việt Nam mình uh, được tạm gọi là thống nhất á, tạm gọi thống nhất năm 1950 50 năm mấy các em hiệp định Geneva đã vậy thì đương nhiên vui vô chỉ phải kêu bằng chú rồi còn nếu mà đúng chú người ta à đúng chú rồi vừa hỏi ủa chú chú dạ bọn ngu đi chú chú hồi đó ờ, chú ờ, đặt cọc cho miếng đất này nhiêu rồi người ta đổi người ta đổi người ta, người ta đổi sổ vậy chú mà vô hỏi câu đó là ta ghê rồi đúng không wow. không đừng nói nhiều đừng nói chú ở nhà chú đâu con cái nhiều không cần biết chứ nó quan trọng vô chú chú hồi đó ờ, chú đặt cọc miếng này nhiêu mà giờ mà xong rồi người ta đổi sổ nhanh quá vậy chú chú có đường dây không chú giới thiệu con đi wow. trời nó coi vô một khúc luôn em mày cạnh dưới trời mày biết luôn hả nói trời ơi chú nổi tiếng quá trời vậy. chú mua ở đây hàng xóm là gùm hết con biết <laughs> ghê chưa ghê chưa ghê chưa trời ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa vô hỏi vài câu thôi chết liền rồi chú chú miếng đất của chú không thấy có nhà đó chú hồi trước á hồi trước ờ, chú mua đất này rồi cái người, người, chú trả tiền hết cho người ta rồi người ta ở lại ờ, cái nhà này mấy tháng rồi dọn cho chú má biết luôn sao ủa sao biết ở vậy sao biết ở mấy em hồi nãy cái cái hậu khẩu cũ của chủ cũ là cái gì 102 lý phục mang đúng không 102 lý phục mang đó là cái cách chúng ta dựa vào trang đầu với trang cuối để chúng ta nắm tình hình về miếng đất bạn nó hỏi những câu vậy là người ta là khẳng định rồi thằng này nó mua thiệt thằng này nó mua thiệt rồi nó gành quá trời mày này sổi thiệt chứ cò nhìn kế bên há mỏ không thiệt không xong hỏi tiếp này mới ghê nè chú chú giờ con cũng đang ờ, tính lên miếng đất ngoài lò siêu á nhưng mà cái miếng này á thì đóng thế nhiêu mét thì chú ổng biết chắc luôn làm gì không biết được đúng không trong hoàn cảnh này là chủ nhà mới ta biết tại vì chắc chắn trường hợp anh phân tích là chủ nhà mới người ta đã xuống cọc rồi người ta mua miếng đất này cái ông chủ cũ ông mới ông mới đổi chứ không bao giờ chưa có khách mua mà ông chủ cũ đổi làm gì đúng không hoặc là trường hợp thứ hai là ông chủ cũ đổi lâu rồi mà ông nợ thuế tất nhiên mình dựa vào trang đầu trang cuối thì mình không biết được là ông chủ cũ này ông đổi trong cái hoàn cảnh là có người mua chưa người mua mình chỉ đưa ra hai giả thuyết vậy thôi là thấy căng căng rồi rồi xong rồi qua trang cuối cái này là sổ cũ nha rồi tới cái sổ có tên di Nguyễn vô nữa cái sổ có tên Duy Nguyễn rồi nữa rồi tiếp tục nè xong rồi cơ chỉ cho chiêu này chiêu này nói chung là bonus nha bạn thấy sổ nè bạn thấy sổ nè bây giờ đàm phán đó ai quan trọng tôi thiệt bạn á đàm phán trong giao dịch ai quan trọng bà vợ quan trọng hơn bà vợ quan trọng hơn nên đàm phán cố gắng đàm phán với bà vợ tại sao má bà vợ bữa sao mất của ông ơi đi đâu có tên má trơn trọi á đúng không cái sổ đỏ thôi mà tự nhiên in tên bà vợ vô chi cho nó xấu vậy in tên bà vợ vô cho chi tốt hàng mực đúng không các bạn còn để ý coi chủ cũ bà vợ cũng đi theo chủ mới bà vợ cũng đi theo vậy là cái cha này sợ vợ chắc rồi hoặc là tiền của vợ mua hoặc là sợ vợ chỉ có một trong hai đường cọp đó thôi vậy à suy ra đàm phán cái này đừng có ôm ông chồng nhiều quá nha nhiều khi ông chồng chỉ mang tính chất dịch tính chất gọi là biểu tượng thôi ở xã hội việt nam nó vậy đó mấy em có nhiều khi mà mình mình mình mình cưới con vợ về mình cưới lộn với con mẹ đó oh my god mọi cái chuyện mọi cái chuyện khổ cực trên đời nó đẩy thằng ông ra ngoài đường chịu chịu chịu gọi là đứng mũi chịu sào ở trong nhà đều bình khiển tướng nên các bạn chú ý thêm điểm này coi chừng bà vợ nữa vậy là vô đừng có bị đặt hỗn bà vợ nhiều quá nha ủa có mấy thằng lão láo đi mua đất non kinh nghiệm vô phải chém gió với thằng đàn ông con vợ nó diễn thôi nó bưng nước ra xong rón rén rón rén đi vô để thằng đàn ông chém gió nó trời má con vợ nhà không hả tao kêu nó ngồi im là nó phải ngồi im nha rồi xong hả trời đất ơi tôi hả nhà tôi định hết này nọ kia vợ là gì phải phục tùng mình ba nằm trong game mà nghe hết rồi là cái thằng đó là chết chắc không bao giờ mua được đất <laughs> không bao giờ mua được đất bởi vậy á cuộc sống lắm em có mấy thằng nó chém gió mà nó chém ngu chết ngắt nên trong cái kèo này nhìn vô cái sổ này anh biết rằng à bây giờ hơi bị ghê á rồi rồi xong rồi qua tới sổ của anh cái quận 9 của anh nó hơi phức tạp nha quận 9 ở số 10 Trương Văn Thành phường Hiệp Phú quận 9 đó em đất anh mua hơn 2 năm rồi miếng đó anh mua cũng nói chung mà mới 19 20 tỷ gì quên quận 9 rẻ quận 7 đó mấy mắt giờ lên rồi ai quận 9 lên lắm nha năm gọi anh vô gần chục tỷ rồi lên đất quận 9 lên năm nay thì hơi chuẩn chút bởi vì người ta kéo nhau ra quận chín ta mua đất nhiều lắm quận chín sau này nó rất là phát triển mà em à quên hồi nãy anh anh anh nói một chục tỷ là chém gió có một chục triệu rồi nha có một chục triệu năm gọi vô một chục triệu đó em tao bị quán gà thông cảm cái quận 12 là cái khá là phức tạp rồi ok rồi bây giờ nè ví dụ cái quận 9 anh ráng kiếm trang đầu trang cuối cho em coi rồi cái này phải quận 9 đâu rồi quận 9 cái quận 9 á thì đầu tiên á em nhìn tăng đầu đó thì á cái địa chỉ thường trú của chủ á nằm ở Tân Phú nằm ở Tân Phú mà nhà có sẹt thấy hơi căng căng rồi đó không phải là mình nói gì mà nhà có sẹt đi đàm phán vô vô nhà đi xe hơi khó đi lắm mèo ơi ta bị mấy cú rồi căng lắm xong rồi à, chủ là phụ nữ đứng tên phụ nữ đứng tên sinh năm 74 74 hả? Hơn mình 11 tuổi Cũng tương đối lớn lớn, phụ nữ đứng tên Chị suy ra bà này chưa chồng Hoặc là chồng bà này tàng hình Vậy là đàm phán đàm phán với bà được rồi Người đàn ông không có vai trò gì cả Biết chưa? Người đàn ông mà không được đứng tên lên sổ là người đàn ông không có vai trò gì hết nha men các bạn mua đất các bạn cần phải coi sổ đỏ coi sổ đỏ để chúng ta hiểu về miếng đất hiểu về chủ đất cách thứ hai nữa đó là bây giờ mình nhìn nè cái trang à, trang cuối trang cuối nè là cái trang pháp lý trời ơi cái trang pháp lý nó chuyển từ lưa luôn nội ơi cái trang pháp lý nó chuyển đổi từ lưa chủ luôn nè đầu tiên nè chuyển đổi cho ông à, ông ông A nè sinh năm 79 nè trang cuối công dân mới nè nó và bà vợ nè sinh năm 81 nè địa chỉ phường thường trú sạc tiếp nè địa chỉ thường trú bây giờ nhảy quận 12 rồi sao kỹ ta đúng đất quận 9 mà tự nhiên Tân Phú mua 12 mua nữa rồi xi ra mới đất là thương mại là cái chắc ờ, ờ. đất là đất thương mại xiền luôn á mua kiếp cơm mua kiếm cơm vậy em hiểu là mua kiếm cơm là gì mua kiếm cơm á là người ta được giá người ta bán thôi à mà không được giá thì mày khỏi mặc cả mua kiếm cơm mà tao đâu thiếu tiền đâu nhớ mua kiếm cơm không bao giờ thiếu tiền cả nên mà ép giá mày mua kiếm cơm là hơi bị hơi bị hơi bị khó đó nên khi mà các mấy em ép giá mua kiếm cơm á từ khi nào á người ta mua kiếm cơm nó bị ngân hàng dí thôi thì mới ép được còn ngoài ra không bao giờ ép được vậy thì khi mà em biết được người ta mua kiếm cơm á đi ráng điều tra coi cái hoàn cảnh sổ này có bị ngân hàng dí không nha ngân hàng mà không dí á thì tụi em muốn mua miếng đất này cho thành công á chốt lẹ đi đừng có nhây mà phải là chủ cuối chưa chưa nữa trời đất ơi bán cái miếng này hồi nào đây bán cái miếng này 2017 tháng 4 2017 xong rồi bán tiếp cho bà khác nữa bán cho bà D bà D này bà ở chung cư à, không có đăng sinh rồi bán cho bà D vào à, vào à, vào tháng à, tháng 9 vậy là bán cho chủ kia vào tháng tháng 4 bán cho này tháng 9 đúng rồi đất thương mại luôn 5 tháng bán rồi 5 tháng bán rồi mấy em thấy ghê chưa xong rồi bán cho thằng C bán cho khỉ nào đây Nguyễn Ngọc Duy sinh 1985 địa chỉ phường số địa, địa chỉ là 107 đường số 6 về thương mại nữa hả còn y như rằng đất đó, cái số đất đó, số đất thương mại không à mấy em ba chủ toàn thương mại không rồi xong rồi bán con này hồi nào tháng 12 2017 trời đất ơi cái sổ để bán liên tiếp mấy em cái sổ nổi tiếng trên quận rồi bảo đảm em sổ nổi tiếng trên quận luôn nó mày bán ngoại mày đó bán ờ, lần đầu vào tháng 4 lần 2 vào tháng 9 lần 3 vào tháng 12 thấy ghê chưa là biết miếng đất này nó nhảy giá rồi mỗi lần bán ăn vài tỷ mỗi lần bán ăn vài tỷ vậy là mình đón mò nè tao mua 20 tỷ vậy suy ra cái thằng đầu tiên bán chừng 15 tỷ hết cỡ cứ quan chủ ăn khúc quan chủ ăn khúc vậy bạn hiểu sao bất động sản việt nam mới giàu chưa bây giờ tôi hỏi các bạn nè tôi hỏi các bạn làm bao lâu được 2 tỷ làm bao lâu được 2 tỷ mà cứ cho làm ta lời 1 tỷ thôi làm bao lâu đời được lời 1 tỷ đó vậy thì người ta bán đất người ta lời được tỷ đó 2 tỷ 3 tỷ 4 tỷ ai biết được người ta lời nhiêu nhưng mà vậy thì cái miếng đất này đó là 20 tỷ vậy kiếm đâu ra 20 tỷ đó làm đó là cái câu hỏi nó đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng trả lời đi trả lời được bây giờ mất tiêu rồi rồi nhưng mà tiết lộ thông tin cho em thêm cái nữa miếng này tao mới công chứng không thằng kia nó vô nó gì gì gì gì anh chơi ác quá anh ác gì ủa sao anh mua đất bà này em không trả giá luôn hả ủa tao nói tao mua đồ tao đâu trả giá tao mua à nói <laughs> má em đang đi gom tiền em đang ép giá bả em đang ép giá bả bả gần dính rồi tự nhiên ông vô nhào vô mua vậy á cái nói thôi giờ anh bán lại cho em đi em chịu lỗ 500 triệu cái nói thôi thôi thôi không có lỗ 500 triệu gì hết trơn á không tao mua đất tao chạy tới chơi luôn tao mệt quá rồi ồ tao chạy bốn năm lần là hơn 500 triệu rồi không bán không bán cái đó là sự thật man tức là anh mới công chứng đăng ký xong cập ôm ờ, giấy tờ từ phòng chứng ra người khác tới trả 500 triệu vô vô cô vô công chứng lại liền luôn ồ em alo chủ nhà nó ra nó chồng tiền bọc luôn nó có tiền sẵn rồi chẳng qua là chẳng qua là cái gì cái người chủ đó người ta đang ép giá cái bà này đó đang ép giá cái bà chọn bà đó đó ép gần được rồi nói chung cọ cưa dưa ngỗng với nhau á ép gần được rồi mà cái bà đó thì đương nhiên đâu đâu phải một lúc bà bán cho một người đâu bà bán cho tùm lum hết á ai được thì bà bán thôi xong rồi tự nhiên duyên nợ làm sao anh duy nhào vô một cái anh duy hốt luôn giờ anh duy xây cái phòng kim số 10 trương vĩnh thạnh đó cái bà kia bà cò kè bà hụt bà hụt bà mất mẹ đất luôn giờ bà nói thôi giờ chấp nhận mua giá của duy nguyễn luôn giờ lên 500 triệu nữa tức là ý là sao tức là giờ đó tao bán tôi được 500 triệu thì theo mấy em có nên làm không lời có 5% làm làm cũng khỉ gì đúng không mới đất có hai chục tỷ bây giờ bán lời 500 triệu lời 5% mày làm làm cái con khỉ gì năm phần trăm chứ nhiều sao tao tính sai được mà mày mày mày nhìn ủa chết <laughs> lời có hai phẩy năm phần trăm mà <laughs> lời có hai phẩy năm phần trăm mà quên quên thôi lời vẹo không nào gặp gặp lúc đó nó trả tao 2 tỷ là là tao bán rồi đúng không nó trả tao hai tỷ là 10% phần trăm mà tao bán rồi <laughs> nhưng mà nó khùng sao nó trả thêm hai tỷ thà đi mua miếng khác chứ tao hai tỷ làm gì đó ý nói đây á là mua bán đất là duyên là nợ đúng không để mua được một miếng đất và để bán được một miếng đất đó, nó đòi hỏi là là cái người mua và người bán thứ nhất nó có duyên và thứ hai nó gặp nhau một cái điểm nào đó chứ còn nghệ thuật mua bán mà nâng giá ép giá đè giá tùm lum lá chân à. cần thừa tán thôi anh mua đất anh xem phòng game chứ anh, anh, anh phải mua kinh doanh đâu nếu mà người ta mua kinh doanh đó người ta đè giá cho thấp xuống đó người ta lợi dụng chủ đất đang bị gì đó thua bông thua độ thua nhà vợ bỏ con đau vợ bé vợ lớn cũng ghen nghiệp kiểu đúng không để người ta bán cho cái giá thấp mình mua vô xong mình bán lại giá cao thì đó mới là lợi nhuận còn Duy mua xe phòng gym mà nói chung anh ờ, mua đất thì nhiều kinh nghiệm về đất của anh cũng rất là cao sổ đỏ anh coi thấy ngàn cuốn cho lên đó, đó thiệt nhưng mà anh mua cho nên xây thầm thôi à anh không bao giờ có khả niệm bán tất cho tới ngày hôm nay vậy thì á cái sổ đỏ đó cái tên cuối cùng là cái tên chủ cái tên cuối cùng là tên chủ á cổ tên đầu là tên biểu tượng nhé yeah mấy em coi sổ đỏ đừng bao giờ coi trang đầu coi trang đầu để biết chơi chơi để mình biết được cái lịch sử của miếng đất là như thế nào đó còn tất cả chi tiết về miếng đất nó nằm trong trang trong trang trong là cái trang cực kỳ phức tạp nhưng mà thông qua trang đầu và trang cuối là chúng ta cũng đã biết được sơ bộ về cái miếng đất này về lịch sử mua bán nào các kiểu đó còn tụi bay gặp cuốn sổ của tao tụi bay khỏi coi gì luôn biết sao không nó đâu có gì đâu coi có tên tao thôi only one tên như nguyễn trên sổ anh thích anh thích cái sổ gì nó mới đẹp ông ơi cái sổ đâu tên cái nồi vậy đó bây giờ anh sẽ à, cuối video anh sẽ kêu mấy media nó cho tụi em coi sổ quận 12 qua after và before hôm qua trước đó là nhìn cũng đúng kinh luôn rối nù như canh hẹ không biết con khỉ gì ấy. đất gì đâu mà vẽ sọc xiết sọc xiết tùm lum la không có như nguyễn giải thích tụi em không bao giờ hiểu nè nhưng mà qua ta như nguyễn đúng là sự buồn cái sổ đẹp